người đã quay lại với channel của Tiên Và ngày hôm nay à, theo rất là nhiều bạn request thì rất là muốn Tiên làm tiếp video với lại Kyle Cho nên ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mà à, rất là nhiều các bạn thích từ năm ngoái đến năm nay Đó chính là ờ. chủ đề Truth or Dare Thì đây là đây là một cái chủ đề mà Tiên chưa bao giờ làm với Kyle cả Cho nên là hôm nay chưa có gì làm với anh đâu ờ, Trời ghét trò này luôn Sao có gì ghét? Tại vì không thích trả lời câu hỏi hay gì Tại vì có nhiều người có những cái câu hỏi quá là khó và Tiên sẽ có những câu hỏi quá là khó ngày hôm nay cho nên là mọi người hãy đón chờ để xem coi là Kyle trả lời như thế nào cho mọi người. Quá vậy, không có gì để giấu hết đó mọi người. Ừ, để coi, ok. Ok. Rồi. Truth là muốn quay lại với em vì không kiếm được ai tốt hơn. D là vẽ hai ai vẽ eyeliner lên hai con mắt. Ok. Ờ uh, Kyle sẽ chọn Truth. Kyle quay lại với Tiên không phải vì Kyle không kiếm được ai tốt hơn mà tại vì cái nghĩ á là tiên hiểu cái hồ nhất và hai cái đó nó khác nhau nha mọi người <laughs> nên uh, yeah, đó là lý do tại sao Kêu và Tiên quay lại á Chứ không phải là không tìm được ai tốt hơn Of sẽ tìm được nhiều người rất là tốt hơn á Ừ để coi Cho ra kìm luôn á Ok ra ngoài tìm luôn á bé Ờ ok Để coi xong rồi cuối cùng cũng quay lại Nên à, à thôi thì uh, ok Sure sure Không đúng Giai rồi Giai mà cậu sẽ không có nói gì đâu Không đúng rồi không yeah, dạ, đúng baby nói gì cũng đúng đó <laughs> thì câu hỏi của Cao là truth á là bé nghĩ là ai trong đám bạn của bé mặc đồ xấu nhất trời ơi yêu duyên quá à <laughs> yêu duyên quá à hoặc là bé phải vẽ cái bò con voi lên chán voi con voi hả em <laughs> phải vẽ cái bò con voi lên chán thôi vẽ rồi con lên chán ủa sao vậy thôi không muốn trả lời trả lời kỳ lắm ờ... em phải đi lấy Highlander mọi người á bây giờ các Ngọc sẽ vẽ cái vòi con voi nha mọi người ở đâu đẹp đi đừng có vẽ chỗ nào vẽ lên chán Ủa, không vẽ lên chán lên vẽ lên má đi lên má hả ừ. <laughs> anh thôi nha vòi con voi nó ra vòi con voi á <laughs> Bi cái gì vậy cái gì vậy cái vòi con voi không phải vòi voi đâu thế cái đầu con voi xong rồi có cái vòi nữa mà Trời Đẹp không mọi người? nó không phải vòi voi này là trend mới á um, anh thích ở mỹ hay là ở việt nam hơn lý do tại sao d là tự up một tấm hình xấu của mình lên story <laughs> kêu sẽ chọn truth và lát nữa anh không chọn truth nữa anh không được chọn quá nhiều lần ok Đó. vậy sau cái này kêu bắt buộc phải chọn d đúng không đúng thì cái truth này thì kêu nghĩ là kêu sẽ thích ở mỹ hơn cái lý do tại sao thì kêu nghĩ là kêu hợp với cái môi trường ở bển và kêu hợp với bạn bè ở bển hơn là ở đây nên ok đi đây đi đây what what the f nhưng mà à, thường thường á người ta <laughs> sẽ nói á, là cái mà mình thích không phải là cái mình cần thiết lộn cái mình thích <laughs> cái mình thích không phải là cái cần thiết đối với mình nên uh, đó là lý do tại sao ờ, đang ở Việt Nam câu hỏi thứ hai ba với mẹ em thương ai hơn còn câu dare là em phải chạy ra đường và em la lên Việt Nam vô địch mình không Ờ thì em bị không <laughs> Em chọn chút tiếp Ok Em thua cả hai Không Ê, có ai hơn hết Không được mọi không. người Ủa em được trả lời mà No mọi không. người chưa mọi người thấy không Em trả lời cả hai Thương cả hai Ý anh hỏi là phải chọn một trong hai Không thương cả hai Không phải chọn một trong hai chứ Thương cả hai Em không chọn cái đó Ủa thì em được trả lời Anh đã thương ai hơn Anh thương ai hơn nhưng nhưng em cảm giác thật lòng của em là em thương cả hai bằng cho nên là em sẽ nói thương cả hai em có thương anh không không không không rồi tiếp à. ok có bao giờ cua bạn gái nào mà dính chưa chưa dính chưa tại sao người ta từ chối đây là nhảy một bài nhạc mình tự tin nhất anh không có được chọn trước nữa rồi nhảy bài nào tự tin nha ke đầu hay đổ xoay đĩa gì vậy Bài nào tự tin hả? Cái hồ không phải là dancer người <laughs> ơi Đúng không? Hãy kể tên một đứa mà bé đang không thích hiện ừ. tại ừ. Hoặc là tẩy trang hết và remove makeup và phải để mặt uh, mặt gọi là gì mặt natural mặt màu mặt màu natural là mặt gì má mặt màu em không có ghé ai hết á em không ghé ai hả ghé người yêu cũ là được nhưng mà kêu đó có người cũ đâu mọi người <laughs> không ghé ai đó thôi tại trang đâu nó mới cấp mà thì chịu thôi chứ giờ ủa nhưng mà ê hồi nãy là bé đã trả lời hai câu truth rồi là bây giờ không có được không có được chọn truth đi đi tẩy trang đây anh giúp em luôn rồi chứ gì nữa giúp T gì tẩy không tẩy cái dòi đó ra con gì anh tính nói con gì con gì không có gì hết ok, thôi giờ đi tẩy trang nha mọi người em mới make up xong luôn á nhiều nhiên quá thì anh đã nói là anh giúp cho em thấy không tẩy hết luôn cái mặt đó hả yes baby tẩy hết luôn nói chung là mặt mộc natural không có được một cái gọi là cái gì make up ở trên mặt nữa anh giữ anh giữ tóc cho em rồi cái má đúng rồi dạ. em để son được không không ra cho để son đi không chứ ghê lắm không có son gì hết á cái này nó nguyên cái ghê không đâu quay qua coi xong rồi ừ. <laughs> rồi xong chưa chả khác gì cả bây giờ sẽ đi rửa lại đợi xíu nha ok bây giờ tiên sẽ rửa mặt bằng cái máy này <laughs> tiên có cái tiên có cái um, cái cái cái cái sự rung mặt ở trên này rồi máy này là máy uh, Luna 3 của Forio thì máy nó nhìn quen quá à thì em hay sử dụng ở trên sorry em á oh, nói chung là tin vẫn trung thành với em này thứ nhất là nó là có cái lông silicon rất là mềm và mình uh, khi mà khi mà tiên rửa mặt á, thì nó nó đi được hết rất là nhiều từ lỗ chân lông đến ừ. các cái bã nhờn trên da cho nên là rất rất rất là sạch luôn mọi người cái thứ hai là sóng âm của T-Sonic thì nó giúp cho da uh, có được một cái độ căng mịn nhất định mm. anh xài này rồi mà đúng không chưa chưa trước anh cho anh xài rồi mà no em mua tạm em cái đi em còn cái trong đó em đưa quá nói chung là nó vừa làm nhỏ mặt tiên nữa mọi người hay lắm má tiên bánh ban tiên rửa xong là là, là lát nữa mọi người thấy vừa vừa bánh sạch xèo. <laughs> nói chung là vừa sạch vừa sạch và vừa gọn da mặt nữa và vừa nhẹ mặt nữa cho nên là mọi người yên tâm ngoài cái mặt trước á, thì mọi người có thể dùng sử dụng mặt sau để ví dụ như là mọi người massage đó à. đều được luôn thì cái máy này nó còn có bốn cái loại rung khác nhau là chống nhăn nè các cái khuyết điểm ở trên gương mặt ví dụ như là ngay khóe mắt hoặc là chỗ mép cười thì khi mà rửa mặt bằng cái này các bạn cũng thể chống lão hóa được cũng như là giảm cái nếp nhăn luôn rất là ừ. ok bây giờ tiên sẽ rửa mặt và apply toner nha <coughs> ok tiên đã rửa mặt xong rồi mọi người bây giờ tiên sẽ apply toner mọi người thấy mặt mọc của tiên không đẹp luôn Dạo này nó hơi bị uh, một chút ánh đổi mà bây giờ tiên sẽ apply một miếng toner lên để cho mọi người thấy được anh nói em tẩy trang rồi anh wow wow cái gì nữa thì anh muốn tốt cho da em thôi <coughs> đây là cái đằng trước nè mọi người đây là bây giờ tiên apply toner nè nó vẫn miếng này nó rất là sạch luôn còn cái miếng này yeah truth cái tên người yêu cũ tất cả những người yêu cũ luôn tên rõ ràng ra brown đe Đeo vớ lên tay hết video Đè Đè Ghê lắm mà mình chơi gì đâu mình chơi Ê, nhưng mà lát nếu mà anh muốn nặng em sao Anh nặng em làm gì Tại vì anh thương em Không em không cần Cảm ơn Ủa anh được quyền đó mọi người Em không cần anh thương em lúc này Anh thôi đây ghê quá Cái kia nữa Ủa Hai... một tay thôi mà Ủa mắc cười quá anh Ủa, sao, sao rồi mi cầm điện thoại Ủa cầm vẫn được mà <laughs> Sao mi cầm điện thoại được nên một tay thôi <coughs> Rồi ok Câu hỏi thứ tư Người bạn trai cũ nào của em Hun tệ nhất Hoặc là Dare Là Baby Phải Ăn một cái hỗn hợp Hoặc cái hỗn hợp gì <coughs> Hoặc là ăn một trái ớt Không phải người yêu cũ được không? Thì tùy đó à. Ai cũng được đúng không? Thôi uh, người yêu cũ đi Người yêu cũ hả? Người yêu cũ em đâu xưa giờ em đâu quen nhiều đâu Ok rồi thôi <coughs> cái bạn mà em quen xa cái bạn mà em quen xa là hmm. hiểu hiểu hiểu sorry anh à, đây là phải chọn nha không chứ không phải là gì hết ủa cần nói tên luôn không được nói tên đâu được anh em em nói người đó thôi fine fine truth anh đã có bao giờ anh ơi oh sorry sorry anh quên <laughs> có bao giờ anh ghost ai chưa đe anh phải đánh son ghost ai hả yeah rồi cao bao nhiêu người có nghĩa là anh không anh tự nhiên đang nói chuyện người ta cái im luôn dạ yeah, có rồi cái này có. cái này cô sẽ nhận là có cô nghĩ là khi mà nói ra thì nó cũng sẽ khá là khá là worst uh, worst là gì khá là tệ à. nên uh, ờ, yeah, khá là tệ thật sự luôn á nên thôi có nhiều trường hợp thì có nhiều chưa anh làm vậy nhiều chưa thì nhiều thì không nhiều nha tại vì nếu mà mọi người nghĩ tới nhiều thì thường cao sẽ nghĩ 10 trở lên đúng không nhưng mà no không đối với cao thì chắc không tới 10 đâu cao nghĩ cao cũng cao đã làm tầm chắc tầm hai tới ba người ok yeah lúc đó cao nghĩ là tại vì cũng không có phải là cái gì mà quá serious giống như là kiểu nói chuyện với mục đích quen nhau hay gì hết nên nói chuyện vài ngày thì thôi nếu mà thấy chán không nói nữa thôi ghost thôi đúng không Ủa thì anh phải nói thẳng chứ, anh không thích ờ. Ủa mới nói chuyện được có hai ba bốn à. ngày ờ, Tại sao bây giờ người ta ngay nhắn là anh không trả lời ta luôn hả? Ừ Là anh, anh không xin luôn, không dám trả lời luôn Ừ, không xin không trả lời luôn Rồi anh anh sẽ gặp lại người ta mà Không, nhiều người là giống như là kêu sẽ gặp Giống như là một lần thì người ta học trường khác Hoặc là học ở một cái bang khác Thì giống như là kêu biết sẽ không bao giờ gặp lại nữa Nên uh, yeah, nếu mình ghost thì cũng không có gì đâu đôi khi coi lại tin nhắn chắc còn thấy chưa chưa được ta, ta coi á ta coi ta đẹp dùm á ờ thôi coi câu này câu cuối nữa. truth á là nguyên năm qua uh, baby đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi từ những công việc của baby hoặc là dare là baby phải remake cái Harlem Shake lại một mình nhưng mà cái đó phải có động bộ bảo hiểm lum la mà thì bây giờ bé không cần luôn bé Nhảy bé, đúng không? bé lấy một cái mắc kẹt hay cái gì xong rồi em Chứ... đi cởi cái gió ra được chưa chưa chưa hết mà chưa hết video anh không có được làm vậy anh ok vậy. vậy bây giờ mình sẽ bật nhạc một hai <laughs> Vậy là đã hết cái tour đêm lần này Sorry dạ, mọi dạ. người, Đinh để mặt mộc hết nửa video nhưng mà ờ, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video này của tiên và kyle cũng như là uh, hiện uh, nói chung là mọi người nhớ follow tiên trên instagram kyle trên instagram cũng như là subscribe channel của tiên và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video cực kỳ thú vị và những lần sau nha bye bye <laughs>